cho các bạn trở lại với cái toàn nếu tí ngọ dậu mão làm mệnh lớn là tứ mã cực đoan cũng dễ rơi vào nguy nan thì dần thân tỵ hợi là mệnh biến hóa tức nghi còn thần tuất sửu mùi có sự bình hòa dung dưỡng vạn vật Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của Tý Ngọ Dậu Mão. Người sinh năm hay sinh các tháng này sẽ có những phẩm chất tốt đẹp nào lẫn những kiến biết gì? Bài chia sẻ theo thực số bát tự tứ trụ tiền dụng thần mệnh quyết nhằm cải vận. Các bạn lưu ý không nên cực đoan vào một quan niệm nào đó. Hãy thử trải nghiệm, cảm nhận rồi đúc kết thành kết quả. Giả dụ trong bài đề cập người tuổi ngọ sinh tháng ngọ tầm tháng 6 tháng 7 dương lịch là người quyết hỏa xin lỗi là người kỵ hỏa quyết thủy bạn lại ngạc nhiên vì sao lại như vậy vì chẳng phải mệnh ngọ là mệnh hỏa tại sao kỵ hỏa xin thưa các bạn tuổi xét theo năm là một thực số mà bạn biết trong khi đó có hàng trăm loại thực số khác hãy tham khảo và tự trải nghiệm đừng vội kết luận cái này kém hơn cái kia vì cái nào đơn thuần cũng chỉ là phương tiện trong cuộc sống nhưng phương tiện hiệu quả nhất để cải vận chính là tu dưỡng tâm tánh tu dưỡng cái tâm vọng tưởng chính là sự bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý với người có tứ mật mã tí ngọ mão dậu thật khó để tu pháp nhẫn nhịn tuy họ là người tốt đáng tin cậy nhưng vô cùng cực đoan nếu tí dậu thuộc mật mã cứng đầu nhất nhà thì mão không kém phần bảo thủ còn ngọ thì như lò lửa và thích tự tại trong nhóm này tí dậu mão là mật mã hết lòng vì gia đạo tí ngọ mão dậu là nhóm bảo thủ tuy khó khuất phục nhưng là người rất đáng tin khiếm quyết lớn nhất vẫn là sự khéo léo thích nghi với cuộc sống thiếu tính thích nghi trong cuộc sống nhất là ai có hai trên bốn chữ này trong sinh thần bát tự người bảo thủ thường có cái tôi lớn người mà không tùy thuận hoàn cảnh là người tự làm khó chính mình các bạn hãy nhìn lại nhìn vào vạn vật trong cuộc sống tất cả nương theo tự nhiên để vươn lên những người có tính cực đoan hay nóng tính nếu không điều phục được sự nóng nảy dễ dẫn đến những hành động đáng tiếc dễ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ nói thì dễ làm thì không dễ thật khó hạ đi cái tôi thật khó giảm tính nóng nảy nhất là lời thị phi phong thủy thì không thể thay đổi được điều này chỉ có tu dưỡng tâm tánh sẽ ngộ ra chỉ cần bạn ngày ngày dành 10 phút thiền định trong vòng 2-3 tháng tánh nóng sẽ giảm tâm sẽ sáng nếu ngày ngày thiền định ngày ngày mở lòng với mình với mọi người trong 3 năm vận khí sẽ hoàn toàn thay đổi phước huệ sẽ đến tính cách hay phước báo là định số từ sinh thần bát tự ta vẫn có thể vun bồi hay tự làm kém đi qua nhân cách sống bố thí tài thì có tài bố thí lời chân thiện thì có trí tuệ bố thí sức khỏe xin lỗi bố thí vô ý thì có sức khỏe sống dài lâu những lời Phật dạy này nếu trái với ý của bạn tức bạn ở một tầng sống khác tính cách ra sao sẽ tương ưng với người như thế giả dụ bạn thích xe cộ sẽ bị thu hút bởi hội nhóm xe cộ thích tu tập sẽ gặp những người tu tập vì vạn vật từ tâm sinh tưởng không phân biệt tốt xấu các điều phục được tứ mã cực đoan tí ngọ mão dậu này chính là lòng từ nếu dùng cương sẽ áp bức khó lòng khiến họ phục theo nếu tiếng họ lão dậu có tài lãnh đạo, có khí chất, những mật mã của người mạnh mẽ hay người đứng đầu. Nhưng nhiều khi thiếu sự biến chuyển, thích nghi nhưng dần thân tị hại. Và đặc biệt khó có được sự trầm lắng của hình tốt sủ mùi. Hình tốt sủ mùi là tứ mật mã tích trữ ban phát và điều phục. Dù tính cách rất mạnh mẽ, mạnh mẽ cỡ nào dù tài giỏi ra sao cũng không thể thoát khỏi được vận mệnh khi vận hạn kém người càng bảo thủ càng tự làm khó mình người mà dễ bị cao máu khi người khác thị phi chẳng khác nào dễ bị dẫn lên sàn diễn diễn những vai mình không chủ động giả dụ hai người đang đấu khẩu nhau thấy chuyện bất bình vào can thiệp người mà bạn cho là đúng họ không có nhiều cơ hội để nhớ điều đó người mà bạn cho là sai sẽ ghim hành động lời nói của bạn mãi sau này sự xung đột kết thúc bạn trở về vai diễn khác trong hàng chục hàng trăm vai diễn của cuộc đời bạn tâm trí không thanh tịnh bởi những lời phán trách kia sau khi ngẫm lại chẳng phải tự mình tham gia vào sàn diễn của người khác hay không mà chẳng được tích sự gì ngoài sự bực dọc vì vậy tính nóng nảy hay bảo thủ nếu không tìm phương pháp để điều phục tâm sân thận đừng nói đến vận tốt sẽ khó lòng siêu thoát về cõi lành các bạn tự kiểm chứng lại những thời điểm gia đạo vượng khí những gia đình hưng vượng là thời điểm tâm tánh những người trong nhà thuận hòa thông cảm vui vẻ cùng nhau vì lời nói hành động ánh mắt của những người vui vẻ sản sinh ra năng lượng thiện lành sinh ra từ trường thiện lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống còn lại lời nói ánh mắt giận dữ không chỉ sinh ra từ trường tiêu cực cho mảnh đất này mà còn là cơ hội cho khoan gia trái chủ tìm đến bạn tí ngọ mão dậu là tứ mã cực đoan lẫn đào hoa tình cảm tuổi tí hay ngọ thường biến động tuổi mão có phần may mắn hơn đôi chút tình cảm tuổi dậu có vẻ tốt nhất trong bốn mật mã này tuy nhiên cả bốn mật mã này nhất là bạn nữ đều có khả năng tái hôn cao vì cá tính quá mạnh nhất là người có hai trên bốn chữ trong lá số để chi tiết hơn mời các bạn có thể xem lại video mệnh kém duyên trên kênh của Khải Toàn Tý hành thủy ngọ hành hỏa người tuổi Tý hoặc sinh tháng Tý tầm tháng 12 đến tháng 1 dương lịch sinh tháng này đa phần trị thủy kết hỏa Tý ngũ hành thực thủy tính cách mạnh lẫn có phần kiêu ngạo lầm lì cố chấp cực độ là một trong tứ mạng cực đoan có tài lãnh đạo người có phần nội tâm yêu thương gia đình xử lý nặng về tình cảm về tình cảm đôi khi yếu lòng người tiết hỏa nên dùng màu ấm phù hợp ăn lẩu ăn đồ nướng vào bếp là cách tăng vận hiệu quả hạn chế màu đen xanh dương và xanh nước ngọ ngũ hành thuộc hỏa là mật mã thích tự do tính cách phóng khoáng thường hết mình vì công việc không chịu lệ thuộc khi giận dữ như lửa thiêu tình cảm mệnh nam thường cởi mở mệnh nữ chủ động nhưng chung thủy người sinh tháng ngọ tầm tháng năm sáu bảy dương lịch đa phần tị hỏa khuyết thủy nên ở gần nguồn nước dùng ngò đen ngò xanh dương là chính giữ cho gương mặt trắng sáng tắm gọi vào sáng sớm là những phương pháp đơn giản tăng vận may phù hợp ăn đồ lạnh ăn đồ biển mão hành mộc thì dậu thành kim người tuổi mão hoặc sinh tháng mão tầm tháng 2 tháng 3 dương lịch sinh tháng này đa phần tỵ mộc khuyết kim mão ngũ hành thuộc mộc người quân tử tính cố chấp khỏi bàn người sinh năm hay tháng mão tính khí cực đoan rất khắc cuồng họ trọng danh dự có lòng yêu thương gia đình và chúng sanh là người thích mộng mơ nhiều hoài bão thích sống và vui yêu thương ai thì yêu thích mình nhưng không thích ai thì tỏ ra bên ngoài tình cảm và mật mã của tuổi mão khá chung thủy họ rõ ràng và mạnh mẽ người sinh tháng mão tầm tháng 2 tháng 3 dương lịch đa phần là kỵ mộc tiết kim nếu dùng màu trắng xám của kim thủy như trắng xám đen xanh dương bàn làm việc có thể để tượng gà khỉ soi gương là tăng vận kim thủy ăn đồ lạnh hoặc ăn thủy hải sản là những phương pháp tăng vận may người tuổi dậu hoặc sinh tháng dậu tầm tháng 9 tháng 10 dương lịch sinh tháng này đa phần bị kim tuyết mộc dậu ngũ hành thuộc kim rất cố chấp tranh cãi với họ bạn dễ phát điên tuy nhiên họ rất đáng tin đa phần không chú trọng vẻ ngoài họ có tâm hồn ăn uống thích ăn ngon rất yêu thương bảo vệ gia đình Dậu có tài lãnh đạo, khéo giao tiếp nhưng lời nói khá đanh thép. Người sinh tháng dậu đa phần là kỵ kim huyết mộc thì nên biết nên dùng màu ấm, màu xanh lá hoặc đỏ tím vàng sậm. Đồ dùng đồ gỗ nhiều hơn kim loại, trên cơ thể đầu lông tóc nóng thuộc mộc, Giày dép túi sách là một đẹp nên là đồ mới. Bàn làm việc nên để tượng thỏ hổ mèo hoặc Doraemon. Ăn chay là phương pháp tăng phần mọc hiệu quả nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa đó là những tính cách những tính cách chung của các tuổi trên nếu xét theo mệnh ngày sinh hay còn gọi là nhật can trong mọi lý bát tự tứ trụ sẽ có thêm những mật mã người sinh mệnh ngày thành âm thường hướng nội ngũ nại người sinh mệnh ngày thành dương thường hướng ngoại mạnh mẽ kết hợp tháng sinh năm sinh mệnh ngày sinh là biết được bảy tám phần tính cách một con người các bạn nhìn vào hình minh họa bát tự tứ trụ xét về năm tháng ngày giờ sinh giới tính họ tên mỗi cột có những mật mã khác nhau biết mệnh để cải mệnh cũng như biết phương pháp làm việc để hiệu quả hơn tài phú hay thọ mạng có thể thấy được trong sinh thần bát tự có thể thấy được vận hạn qua mỗi 10 năm nghiệp phước đời này là nhân quả ba đời thành quả hiện tại là nhân trước kia nhưng điều mà thầy thuật số không thể thấy được chính là thành quả của bạn đã tự buông bồi trong quá khứ chính là sự mở lòng giúp đỡ chúng sanh mệnh có tí ngọ mão dậu có phước về sự mạnh mẽ cũng chính vì điều đó dễ dẫn họ đến sự tự phụ họ giống như những hòn đá kiên cố dễ dàng vượt qua bão giông nhưng khi có vật cứng hơn họ sẽ vỡ vụn người hiểu mệnh hiểu giáo pháp tự chuyển hóa tâm tánh của mình cho phù hợp với hoàn cảnh họ có thể chuyển từ đá thành nước vì nước là vật thể bất khả bại có thể biến chuyển trong mọi hoàn cảnh người mà càng nóng tánh càng nên tập hành thiền thiền định là một phương pháp giúp điều phục tâm thân thay mở trí huệ chỉ có sự tu dưỡng tâm mới có thể cải biến từ gốc phong thủy hay nhờ ai đó giúp đỡ chỉ là một phương tiện nhất thời Đại toàn sẽ nêu vài ví dụ về mệnh có tứ mã tứ ngọ mão dậu mệnh nữ sinh năm ngọ sinh tháng ngọ là một kho hỏa tính tình rất nóng nảy ngày sinh mậu hành thổ hành thổ dương càng tăng tính mạnh mẽ mệnh có những mật mã thiên tài đại diện cho giúp người dịch mã đại diện xa quê hương đi xa văn xương đại diện thông minh hồng diễm cô thần quả tú đại diện cho tình cảm dễ trách trở mệnh có trên hai mật mã tình cảm trách trở cá tính lại quá mạnh việc tái hôn là điều khó tránh khỏi trừ khi cô tiêu trừ được tâm tánh nóng nảy thực tế ngoài đời không may mắn như vậy mệnh hỏa vượng quyết thủy thời vận trước 47 tuổi hoàn toàn không có thủy thủy lại là cung tài lộc thật sự không phải mệnh có thời vận tốt cô làm về ngành y ngành y hành kim là tốt với lá số tên gọi của cô cũng là kim giúp cô đôi phần hành động tốt hơn trường hợp khác mệnh nữ này sinh 96 cô sinh tháng hợi hành thủy năm tý hành thủy hợi tý hợp thủy ngày và giờ đều là thìn thìn là thủy khố mệnh thủy quá vượng là tượng hóa tài tuy có khả năng kiếm tiền nhưng khó giữ được tiền mệnh kỵ thủy kiết hỏa người dư thủy thường có tướng hảo tướng tốt xinh đẹp xử lý nặng về tình cảm người sinh tháng hợi năm tý tính cách trầm lắng bảo thủ ngày sinh mậu hành thổ khá cứng rắn sinh ngày hành thổ sinh tháng thủy thủy là cung tài tài vô cùng vượng tuy chưa 30 tuổi cô đã có nhà riêng ngày sinh mậu thổ gặp thìn là sao hồng diễm có tận hai chữ thần trong mệnh mệnh lại có sao hoa cái mật mã hoa cái lẫn hồng diễm là tượng tình cảm vô cùng dễ biến động trước đây gặp cô cô chia sẻ những chuyện không tốt về tình cảm sau khi nghe luận mệnh cô mới nhận ra nghiệp lực của mình là tình cảm khó thuận ví dụ thứ ba mệnh sinh tháng dậu hành kim kim vượng kỵ kim quyết hỏa mộc mệnh nam sinh 99 sinh tháng dậu năm mão tính cách khẳng khái ngày sinh cũng là mậu mậu hành thổ dương cung tài là thủy âm hoặc nhìn vào mệnh không thấy cung tài vượng nhưng khi xem kỹ kim trong mệnh vô cùng mạnh là nguồn sinh trợ cho thủy là cung tài em trai này là con trai trưởng của anh chị gia chủ rất khá giả mệnh kỵ kim thổ huyết hỏa hơi vẫn đa phần đều có hỏa mệnh đẹp hơi vẫn đẹp lại được sinh ra trong gia đình có phước là phước duyên của mệnh người không quá bảo thủ hay chấp vào sự việc nào đó là người may mắn chấp vào cái tôi chấp vào danh lợi không tùy thuận theo hoàn cảnh người biết tùy thuận theo hoàn cảnh là người tự cho mình hạt giống tự tại không ôm vào lòng những hạt giống phiền não tâm thiện thì tướng sẽ chuyển vì tâm thiện sẽ sinh ái ngữ ánh mắt không còn trợn lên đáng sợ trong vòng vài năm